À, xin chào các anh chị đến với ờ, TTF Hôm nay ờ, là một phiên hồi phục thứ ba của thị trường uh, chứng khoán Việt Nam của chỉ số VN Index thì uh, hôm qua thì mình cứ dự đoán là VN Index sẽ giảm sẽ một có một phiên giảm mình nghĩ là nó sẽ phụ nhận những phiên tăng 56 điểm của ngày hôm kia tuy nhiên là thị trường nó có lại nó lại không đi đúng như cái cái dự đoán của mình thì um, ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn theo quan điểm của mình thì mình mình vẫn đứng ngoài cái cái cái đợt tăng những phiên hôm nay thì ờ, thị, thị trường hiện tại chỉ có dòng dầu khí là nó tạo đáy trước thị trường thôi mà tạo đáy hay không thì mình cũng chưa biết được thì ở thị trường hiện tại ấy, thì mình mình nghĩ là một là nó nó giống đoạn này, giống đoạn này giống pha phía trước này đó khả năng ờ, đợi thị trường các bạn thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam mình á thì nó đi lên rất là lâu lâu mà đi nói chung là đi lên tháng bộ mà xuống vào tháng mấy á cho nên là mua trẻ một vài phiên nó không là mình cũng không quá quá là lo lắng thì hôm nay thị trường nó tăng không 0,88 điểm thì cũng cũng gần như bao là bằng hôm qua thì đầu phiên thị trường có mở có hở gap rất là hở gap rất là nặng và sau đó thì hồi, trong ờ, trong phiên thì hồi lên đây các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ các bạn thấy được Hôm nay thanh khoản của thị trường khá là thấp, đâu đó khoảng 12.000 tỷ. À, nước ngoài hôm nay thì bán ròng nhẹ 125 tỷ ở ờ, trên sàn HOSE và trên sàn HNX thì đâu đó khoảng 3 tỷ 3,82 tỷ là từ 4 ờ, tỷ đi đó tác động VN Index hôm nay ờ, giúp chia kéo chỉ số VN Index hôm nay chủ yếu là dòng dầu khí này, VPS tăng nhiều nhất tăng mà nhất trong dòng à, là VPS còn ở à, trường ngược lại là Thái Holding còn TSD này mình nghĩ nó là dòng đầu cơ thuần đầu cơ thôi nó cái, cái, cái rất là à, hàng nó hàng bó cung đấy nhìn là nhìn thấy ghê tăng từ 4 ngàn mà lên hơn gần 300 ngàn mà giảm xuống còn bảy mấy ngàn giảm khủng khiếp cắm mặt cắm mũi thì nhận Thái Hậu Đinh hiện tại thì đang những cái phốt ờ, dính liên quan đến Tân Hoàng Minh là đang phải ta lại hơn 800 tỷ của Tân Hoàng Minh ờ, bên cho Tân Hoàng Minh và nhận lại dự án 11 số 11 Cát Linh à, cho nên Thái Hậu Đinh này, hiện tại đang bán cổ phiếu để ờ, đưa để trả lại tiền cho Tân Hoàng Minh Thái bên tập đoàn Thái Hậu Đinh này ngoài một số dự án ở Hà Tĩnh thì các dự án mà kiểu ờ, bom tấn nổ bom ờ, thì mình thấy thường thường là bom xịt à, là cái dự án ở Phú Quốc á cái sân bay cái gì mà sân bay ờ, quốc tế hạng cảng hàng không vũ trụ Thái Hậu Đình thấy cái dự án đó nó rất là vô định Đúng rồi. mục tiêu là nghe to tát là đưa người lên sao hỏa nghe nhưng mà các bạn thò thấy cái nền Trung Quốc nó còn chưa Trung Quốc với Nga nó còn chưa làm mấy cái dự án đó cờ cờ Việt Nam công nghệ đâu mà làm không có không có cựa rồi nhân công sản xuất xi măng với lại đi đầu tư ờ, phân lô và đầu tư ờ, bất động sản quay ra ờ, làm cái hàng không vũ trụ mà một cái ngành nghề hàng không vũ trụ nó nó cần cực kỳ nhiều tiền và cực kỳ nhiều chất xám đâu phải là là là có tài chính mà làm được đâu có tài chính mà làm được thì người ta làm hết trơn trung quốc đâu thiếu tiền đâu nga đâu thiếu tiền đâu đâu đến lượt là một thịt đấy viên 30 hôm nay cũng giảm nhẹ chỉ có gần tương đương ở đó 3 điểm nhưng không đáng kể rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào miền thị trường hiện tại thì mình đưa mình vẫn tiếp tục là giữ quan điểm là thận trọng với thị trường hiện tại à, nó mới là phiên phục hồi thứ hai của thị trường thôi phiên phục hồi thứ hai các bạn thấy không một hai ba bốn phiên bốn phiên nó còn giảm cái đây mới có phiên à, phiên thứ hai một hai ba bốn phiên ba phiên đó thì uh, đời quan điểm của mình là vẫn đời đời thị trường nó nó test nó, nếu mà nó phục hồi nó phải đi lên xong nó test đáy nữa rồi xong nó mới lên được chứ không không không không, không mà nó đâu đi lên để chịu V vậy được đúng không ạ ít nhất là nó phải tạo hình đáy vậy này nó đi ngang đây sau nó test đáy ở đây rồi sau nó mới đi lên này kiểu vậy chứ không có cửa mà thị trường nó từ đây mà nó vọt lên thẳng đáy đây đâu nó đi lên như vậy là không như vậy là không có không có cửa đi lên như vậy được đúng không ạ và thị trường thời điểm hiện tại thì ờ, nó cũng khá là mong uh, ờ, bây giờ bán thị trường nó lên này hay xuống thì mình không biết nữa mình cũng không biết thực sự là như vậy các bạn thấy nhiệt thị trường những pha như vậy này mà cái biên rơi mình thấy là cái biên rơi như vậy nó còn non chưa đủ mạnh ấy. nó còn chưa đủ mạnh cho nên là mình rất là thận trọng khi mà đưa là nếu mà biên nó rơi nó rơi chéo bốn năm nhát ở đây này đấy xuống đây rơi chéo xuống thì nó lúc đó thị trường mới tạo đáy được và lại thời gian rơi của thị trường vì tại mình thấy là nó còn chưa đủ mạnh đấy riêng hôm qua thì có rất là nhiều thông tin xấu thì mình có nhắn trên nhóm đó như là các cái ông ông Lê Hải Trà ông ờ, chủ tổng giám đốc của hồ sản Hồ Dê ông Trà này rồi ông chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước này rồi ông chủ tịch ờ, Hà Nội thành phố Hà Nội này rồi ông bộ trưởng bộ y tế này bốn ông bị kỷ luật kỷ luật còn các hình thức các mức kỷ luật thì khác nhau đấy rồi à, gì quỷ ngoài nó review danh mục rồi hôm nay là đã hoãn phát sinh rồi um, gì nữa ta hôm qua đặc biệt là hôm qua là coi trong nước tự tự doanh nó bán phòng là khá là nhiều hơn 600 tỷ là nó khá là nhiều thì ờ, đầu phiên nó gây tâm lý lo lắng của nhà đầu tư rất là nhiều Đấy. với hôm qua thì trường công nhận là mình có rất nhiều tin xấu đưa ra là mình cũng khá là lo lắng là hôm à, ngày hôm kia thì nó tạo một cái nến doji đa chiều thì thị trường nó đang lưu rất là lưỡng lự ở vùng này thì mình, mình cũng rất là phân phân vân và lo lắng thì cái việc mà thông tin của các anh bị mà các anh ở ờ, trong ủy ban trong ờ, ở trong quan chức bị bắt á, thì nó cũng râm ran rồi không phải là hôm qua nó mới đưa ra thông tin thì tuy nhiên thì ờ, cái việc mà đưa tin ví dụ như là cái việc biểu chỗ anh anh trà anh ta thì ờ, mấy cái việc này á nhà ra anh bị xử lý từ lâu rồi cùng lúc với anh anh anh Tân Hoàng Minh với anh Quyết tuy nhiên thì cái việc mà công bố thông tin thì ờ, đó là quyết định của ủy ban ờ, của các cơ quan chức năng thì việc mà ra cái thông tin xấu ra để mà đưa ra thì nó sẽ ra đấy từ từ từ từ chứ không phải úp một lần úp một lần thì nó sẽ nó sẽ gây ra cái tâm lý rất là tâm lý bất an của nhà đầu tư cho nên mình mình nghĩ là cái việc ở đây thì uh, các cơ quan chức năng người ta đã tính toán người ta tính toán đến khả năng đó rồi tuy nhiên cũng không đánh khỏi được ờ, là thị trường nó giảm một pha một pha đa, đa trend như vậy thì cái việc ra thông tin ờ, như vậy thì ờ, cứ rò rỉ rò rỉ chút chút chút chút chút chút thôi nhưng mà nó mà nó làm trấn an tâm lý của nhà đầu tư nó không gây ra hiệu ứng hiệu ứng bán tháo những đợt trước à, những năm trước có những ờ, vụ án bầu kiên này bầu thắm này đấy <clears throat> cái vụ bắt bầu kiên là cái vụ ờ, rồi ờ, vụ bắt của ông Bắc Hà ông Trần Bắc Hà chủ tịch BIDV những vụ bắt như vậy thì nó đều gây ra một đợt giảm mạnh của thị trường chứng khoán ngày 16 tháng 4 em mười sáu ngày hai mươi tháng tám thì à, bầu kiên bắt bắt là vì à, nó khủng hoảng nói dẫn đến một khủng hoảng hệ thống ngân hàng ngân hàng ở Việt Nam mình ấy. tức là cái chính vì cái vụ việc một cái miền Bắc này á thì nó gây ra một liệu một cái hiệu ứng tâm lý bán tháo cực kỳ mạnh cho nên là cơ quan chức năng nhà nước mình á là rút từ từ những kinh nghiệm đó rút ra cái, cái để mà cái công bố thông tin chứ không phải là đưa ra thông tin tuy nhiên thì cái hiệu, cái hiệu ứng từ bộ kia nó, nó có gây ra cái cái cái, hiệu ứng mạnh á tại sao để bầu kiên là uh, chủ tịch hội đồng sáng lập của ACB tuy là tuy là về danh nghĩa là không không có thực quyền không phải là chủ tịch trong hội đồng quản trị tuy nhiên là, là hội đồng sáng lập này trong điều lệ của ACB lúc đó nó là cao hơn cả hội đồng hội đồng quản trị nữa cho nên hội đồng sáng lập này là nó nắm cái đằng nó điều khiển đằng sau của cái hội đồng quản trị của ACB và đặc biệt là bầu kiên là nắm à, hai đội bóng này nắm hai đội bóng hà bên ngoài hà nội này rồi à, đầu tư rất là nhiều vào sàn vàng hồi đó hồi đó thì đầu tư vàng á, thì nó chưa có có các cái quy định nghiêm ngặt như bây giờ thì uh, sau khi bắt ra thì thủ tướng chính phủ là cấm luôn cái giao dịch sàn vàng đó Đấy. nó kiểu như đánh uh, sàn forex uh, sàn vàng ở bây giờ á Đấy. thì lúc đó thủ tướng lúc đó mình nhớ là thủ tướng uh, Nguyễn Tấn Dũng cho mà là cấm luôn rồi và ngoài ra thì bầu kiên còn uh, lấy tiền từ uh, trong quỹ trong của ngân hàng ACB đã gửi các ngân hàng khác với các ngân hàng khác hoặc là đầu tư mua mua cổ phần của các ngân hàng khác như eh, Eximbank rồi rất là nhiều thành ra nó gây ra một hiệu, hiệu ứng nó sự chéo của các ngân hàng bởi vậy là cầu quyền bầu kiên trong hệ thống ngân hàng là có quyền lực rất là lớn đấy ngày xưa à, còn có cái video mà bầu kiên thì thẳng các cái lãnh đạo của liên đoàn bóng đá của BPF đó có nhìn là Bảo Kiên từ lúc đó làm rất là nhiều người hâm mộ thỏa thỏa mãn đấy tại vì mấy ông làm ăn bắt nháo rồi uh, bên bầu thắng bầu thắm nữa ông Hà Văn Thắm Đấy, ông bắt ông Hà Văn Thắm cũng gây ra một đợt khủng hoảng rất là lớn kéo dài và bắt ông Trần Bắc Hà nữa cũng gây khủng hoảng rất lớn thông tin cho cho thị trường tài chính Đấy, từ những đợt trên thì ờ, cho nên là cơ quan chức năng mình bắt đầu có bắt đầu có kinh nghiệm trong việc công bố thông tin và lại lại các thông tin ra và được uh, dò dỉ một phần nào đó để bớt gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư trong nước để không gây ra một đợt ừ, khủng hoảng giảm mạnh của thị trường chứng khoán bởi vì các bạn thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại là quy mô đó nó là lớn hơn ngày xưa rất là nhiều rồi à, hiện tại thì um, rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình đã đạt quy được vốn hóa tỷ đô rồi à, đơn giản như việc bây giờ cái sở giao dịch hồ sê rồi là lại năm ngoái là hơn hai hai năm trăm tỷ thì ờ, cái lại cái, cái mức lãi tương đương như vậy là là các bạn biết là cái vốn hóa của thị trường nó lớn còn nó lớn bấy nhiêu rồi cái mức lãi như vậy là nó tương đương với một doanh nghiệp nhà nước nộp cho ngân sách nhà nước ạ nộp cho ngân sách nhà nước một doanh nghiệp lớn tương đương một tập đoàn lớn của mình thấy ờ, còn hơn nhiều so với ví Việt Nam Airlines là nhiều nhiều rất là nhiều ngân hàng các cái tập đoàn nhà nước khác Việt Nam Airlines năm ngoái còn bù lộ ờ, ngân à, ngân sách chạy bù lộ chết luôn đấy bù lộ rất là nhiều hầu như năm ngoái không nộp nữa, không nộp được đồng xu nào vô ngà vào ngân sách hết đấy ngoài uh, còn bên ngân sách bù lộ vào nữa thì uh, quay lại với thị trường chứng khoán của chúng ta ngày hôm nay thì ờ, những phiên như vậy mình vẫn rất là thận trọng để như như mình đợi những phiên mà nó thị trường nó bùng nổ bùng nổ theo đà thì bắt đầu mình bắt đầu được mình mới ờ, để tìm để dòng đó tìm dòng đó hiện tại thì ừ, đợt trước có rất là nhiều cổ phiếu nó lên theo dòng nhưng mà hiện tại thì nó đã gãy cái trề tré hết rồi đợi nó xác nhận lại coi ờ, những dòng nào hay dân chắc thị, ờ, thị trường ở giai đoạn mới này còn mới uh, phục hồi viên phục hồi thứ hai này thì nó cũng chưa nói đến điều gì mà cái viên phục hồi này nó chỉ bằng ở cái cây ngày hôm qua mà cây vô cây von nó thấp thấp hơn ngày hôm qua nữa đấy mình thấy ra thì nó cũng chưa là chưa nói đến điều gì cả thì có khả năng nó này giống ở vùng này đấy nếu các bạn mua vùng này mà nó giảm một phát ơi xuống cái đây thì các bạn cũng, cũng mệt mỏi á giảm xuống bây giờ mà các bạn ôm mua ở đây mà giảm xuống đây thì các bạn cũng mệt mỏi á và lại nữa là thị trường mình nó giảm phải giảm từ 3 à, đến 5 nhịp cho nên là ở những những thị trường năm 2019 thì nó giảm đến 3 nhịp là ở năm nhịp còn thị trường hiện tại mới giảm được uh, à, 3 nhịp nhịp 1 nhịp 1 nhịp 2 nhịp 3 đây đây nhịp 3 đây còn nhịp chưa nhờ nhịp tiếp nhịp giảm à, nhịp giảm thứ nhất thì giảm giảm thứ hai thì nhịp giảm thứ ba thì mình đang đợi đi rồi coi nó có có giảm hay không hay nó test đáy biết đâu nhịp giảm tới đây nó test đáy hoặc là nó giảm sâu thì làm sao cũng chưa biết được à, các nhận định về thị trường của mình ấy, thì thì là nó ở cũng ở tầm ở mức cá nhân thôi đúng không ạ có nhiều thông tin mình biết có nhiều thông tin mình không cho nên là việc uh, nhận định cá nhân là được nhận định cá nhân của mình nhé thì mọi người có thể nghe và có thể tham khảo hoặc là tùy các bạn nhé tùy các bạn có thể uh, hoặc là các bạn có thể à, xem những thông tin tìm hiểu thêm thông, thông tin khác còn ở thị trường hiện tại thì uh, hầu hết các ngành à, đều được bị gãy trend hết rồi chỉ có các cái ngành mà đợt trước nó dần sóng thì nó gãy ít hơn giống như dòng à, đạm chẳng hạn đạm phú mỹ này đợt trước thì mình cũng có đạm phú mỹ nhưng mà nó khi nó gãy trend là mình bán luôn mình không có giữ tại vì đạm phú mỹ nó gãy đã nó gãy sau thị trường tuy nhiên nó khỏi gãy sau thị trường nhưng nó khôi phục hơn này khôi phục sớm hơn tuy nhiên thì các bên đó, khi mà khi mà thị, thị trường nó rơi á thị trường rơi ngày 7 tháng 4 á đây thì rơi, rơi ngày mùng 7 tháng 4 thì tuy nhiên đạm cũng bị nó vẫn đi lên tuy nhiên là khi mà khi mà cổ phiếu nó giảm á, mà trong cái lúc thị trường ờ, chung nó đã giảm trước rất là nhiều phiên rồi thì chắc chắn một điều là thị trường sắp tới nó sẽ giảm cho nên là mình nó bị đá trend rất là nhiều cho nên đối với mình thì mình không có mua cổ phiếu ở ờ, không có sự cổ phiếu ở giai đoạn thị trường nó giảm thì đây là một câu nói mà nó chỉ giá 12 triệu mà mình bỏ tiền ở mình đi học ạ mình học ờ, mình học ờ, mình chỉ nhớ hồi ngày trước là mình học của anh Thái Phạm mình ờ, năm cuối năm 2019 là mình đi về mình học với Thái Phạm học 3 ngày thì mình chỉ nhớ, ấn tượng trong đầu mình là chỉ làm được cái mỗi cái câu câu này, anh gì nói nhỏ là gì khi mà thị trường nó giảm nó vào vào phá đao trend rồi á thì tất cả những cổ phiếu kể cả là những cổ phiếu tốt hay không tốt hay là những cổ phiếu ờ, xấu nó đồng đồng loạt giảm hết và đó là kinh nghiệm trong máu của anh cho nên mình đọc lại tâm trong đầu mình là câu đó cho nên ờ, vừa rồi đợt mà thị trường giảm thì mình có nhắn cho khách hàng của mình và bản thân mình cũng thoát hết thoát hết được ngày hôm nay cái cây này cây này cây này chứ cây này này đây thì cũng có lỗ đâu đó khoảng 5 à, phần trăm 5 7 phần trăm còn lại thì à, mình ngồi ngoài thị trường từ từ đó đến nay từ lúc đó bây giờ vẫn ngồi im và không có nhúc nhích gì cả Đấy. thật ra thì nó không không nó cũng không có nhúc nhích thì cũng không đúng thì mình có đặt một cái lệnh uh, à, sọt tuy nhiên là mình như không không có duyên với phái sinh cho nên là không ăn được chua lắm một lần sọt xong một hợp đồng thôi Thế là thử cho biết không mà Nhưng mà phá trình rất là chua Đấy Hiện tại thì quy mơ cái uh, tạm phú mỹ thì nó nó nó hiện tại nó nó về cái vùng điểm nổ của nó ở đây, đây. nó hồi lại điểm nổ của nó tuy nhiên thì ờ, để mà nó nói mà vào thì mình cũng không nó không không không không biết có nên vào hay không nữa tại vì nó xuống nó xuống biên như vậy mà khó sau khi lúc khi trong khi đó thì mình đánh giá thị trường chung nó chưa có ổn chưa đạt mức ổn để vào còn anh em nào bắt đáy thì chịu thì tùy vào cái tùy vào cái cái cái, cái gọi là cái gì nhỉ cái chiến lược của mọi người thôi mà à, mọi người có thể có chiến lược bắt đáy hoặc là trung bình giá hay là à, đầu tư tăng trưởng hay là đầu tư uh, giá trị gì đó tùy mọi người đấy nhưng mà mình thì mình theo cái chiến lược của mình mình cứ chỉ mua khi nào mà thị trường à, thị trường chung nó ổn nó xác định một cái trend lên hoặc là nó xác định một cái điểm nội điểm vào thì mình mới mua còn không còn không thì mình ngồi ngoài đấy còn à, rất là nhiều mình thấy có nhiều anh em khoe lại năm bảy phần trăm hay hai mươi phần trăm nhưng mà tùy như mình mua các bạn mua cổ phiếu bạn cầm cầm mà các bạn tối cũng không ngon là cũng mệt đấy thời thời thả không mua đúng không ạ trong lúc thị trường mà giảm thì ưu tiên của mình là bảo toàn vốn và tránh những phạt rơi à, kinh nghiệm của mình là khi mà thị trường nó năm 2012 của mình nhé, khi thị trường nó rơi ấy, thì tốt nhất là ngồi ngoài không có trung bình giá chính vì trung bình giá mà mình mới chết trung bình giá bắt à, bắt đáy bắt đáy mình mới chết càng đáy càng bắt càng chết nên thôi rút kinh nghiệm thì cháy tài khoản là vì đấy comazin là cũng vì vì vậy cho nên mấy cái vụ của con nên có cái việc mà mình phải đi ờ, cần phải đi nước ngoài một thời gian đấy còn uh, cái việc mà các bạn sử dụng margin đấy, cái kia có một khách hàng của mình hỏi là ở ờ, thị trường này thì có nên sử dụng margin uh, trong thị trường giá xuống này không thì cái việc về bản chất cái việc margin là cái việc cái bạn khuếch trương cái quy mô với quy mô tài sản với quy mô quy mô đánh của mình nhé tức là sao khi mà các bạn khi ở thị trường giá lên á khi mà thị trường giá lên nha các bạn uh, sử dụng margin tức là các bạn à, có vay tiền của công chứng khoán thì cái lãi suất nó có thể khá cao ngân nào tuy nhiên khi bạn uh, sử dụng margin đúng không vì mình ví dụ là các bạn tài sản các bạn 1 tỷ bạn sử dụng margin vay một một tức là bạn uh, vay thêm được 1 tỷ để các bạn mua cổ phiếu thì các bạn khi thị trường ờ, đối với thị trường giá lên á, thì nó lại các bạn lại ờ, nếu không sử dụng margin thì các bạn lại một đồng nhưng các bạn sử dụng margin thì các bạn ờ, lại thêm một đồng nữa là hai đồng đúng không ạ khi các bạn bán các bạn trả lại tiền margin như công ty chứng khoán ok và thêm một phần tiền phí vay tuy nhiên khi mà thị trường giá lên thì 70 phần trăm là cổ phiếu thì nó đúng cái điểm nổ nó đúng thì các bạn khuếch trương ok tức là nó giống như việc các bạn mà các bạn à, đánh à, đánh đánh đánh gì đánh xì tố đánh à, đánh 21 điểm ấy khi các bạn lập bài lên á nếu các bạn bài của các bạn ngon á bài của các bạn tốt ok thì các bạn à, tố thêm đúng không ạ nhưng các bài các bạn xấu thì các bạn các bạn các bạn phải giảm quy mô lại chứ hoặc là các bạn tấp bài chứ khi các bạn lật hai con lên mà các bạn mà hai con lên mà nó xấu thì, thì hai con lên mà nó lên trên 20 điểm rồi thì cái địch bắn nó tấp chứ là sao đỡ được quy mô ra đánh được hoặc là à, nó sát rồi các bạn phải hạ chứ đúng không ạ thì nợ sử dụng margin nó cũng tương tự như vậy thì khi thị trường mà nó nó nó quay á nó quay nhỉ? thì khả năng đúng các điểm nổ các điểm pocket bias á nó đúng thì thì cái cái cái bạn sử dụng margin cũng phải cân đối nhỉ? tùy tùy mã chứ không phải mà nào cũng sử dụng margin được còn trong thị trường mà down trend rồi á, thì nó ở ngược lại là 70 phần trăm mà à, cổ phiếu các bạn mua lúc trong thị trường down trend này là nó sai tại vì không biết đâu là đáy cả bạn ờ, thị trường nó chưa tạo đáy mà các bạn sử dụng margin là cực kỳ nguy hiểm cho nên là cái việc ở sự ở cái chiều mà thị trường nó đa trend á các bạn đầu tiên là không thứ nhất nguyên tắc thứ nhất là không sử dụng margin cái thứ hai là đánh nhỏ đánh nhỏ cái nguyên tắc thứ ba là đánh ngắn bởi vì sao khi mà thị trường nó vào pha downtrend rồi á, thì họ rất ít có cổ phiếu để tăng bền được đúng không ạ mình nói đơn giản như cái đây làm phú mỹ đây khi nó lên đây nó gặp cái ngay cái pha downtrend một phát nó giảm xuống các bạn có thể bắt đáy ở đây xong nó có về đây các bạn giữ được không không giữ các bạn giữ được bạn chết nó giảm xuống nó nó chiều nó xuống nó sẽ đi xuống cho nên các bạn phải bằng thường nó khi mà thị trường nó vào pha downtrend thì các bạn phải đánh ngắn đánh nhỏ và đánh ngắn đánh ít lại đánh thu hẹp quy mô lại và tuyệt đối không sử dụng margin khi thị khi thị trường giảm giá và pha downtrend khi các bạn vào pha downtrend là các bạn sử margin là cái tài sản của bạn rất đi rất là nhanh mà không phải là không phải lúc nào mà thị trường cái, cái tài sản của bạn xuống mà các bạn làm lại được đâu thị trường bây giờ mà các bạn giảm đến 70 phần trăm tài khoản này rồi các bạn làm lại kiểu gì nếu như tài sản các bạn 10 tỷ bây giờ các bạn 70 phần trăm còn 3 tỷ thì rồi làm sao đến lúc nào các bạn mới lấy lại lấy lại 10 tỷ rất là khó mà trong ờ, trong thị trường ờ, khi mà hồi phục á, thì nó đi lên rất là chậm một thị trường hồi phục nó nó đi lên là chậm chứ không nó không có đi lên đi lên đi lên nhanh như thị trường đi xuống được nó không đi lên bằng tháng máy mà lên đi tháng bộ mà nghe hiểu chưa thị trường chứng khoán Việt Nam nó là vậy bao nhiêu năm nó vẫn vậy mà nó đi lên từ từ từ từ từ từ mỗi ngày tăng 5 ờ, điểm 10 điểm là anh em vui cái là Đấy, nhưng mà nó xuống 20 điểm anh em đỡ người ra có rất nhiều anh em lúc đó đơ người ra mà không biết là hành động như thế nào cả đấy đến lúc khi ờ, có người nó tỉnh lại rồi á, thì không bán được nữa không bán cổ phiếu nữa tại vì nó làm đến giảm đến 70 phần trăm sao bán thì điểm hiện tại nó khó còn mua mua mua số dòng cổ phiếu thì ở ờ, dòng ờ, hiện tại vẫn chưa có dòng dầu khí là, là ổn nhất còn mà đối với dòng dầu khí hiện tại nó gãy trend khá là nhiều nó gạch trên khá là nhiều á mà phía trên cũng mình thấy cũng có rất là nhiều anh em kẹp hàng kẹp hàng phía trên cho nên là bây giờ nó đi lên khó á nó đi lên sẽ đi lên rất chậm mà gặp sẽ gặp các cái kháng cự phía trước của nó mình lấy ví dụ như PVS này mạnh nhất hiện tại là có PVS này thôi đây phía trên này nó là vùng kháng cự đây rồi vùng kháng cự này đó đây vùng này này rất nhiều như kẹp hàng ở đây vùng này nè lên đây gặp kháng cự lên đây gặp kháng cự lên đây gặp kháng cự nữa có rất nhiều cái cạn phía trước nữa đây cạn ở đây cạn ở đây nữa cạn ở đây nữa đây là con dòng mạnh nhất thì, thì được hiện tại nha rất là khó còn à, anh em ai mua thì nếu mà có lời được thì chúc mừng mình xin chúc mừng thôi hôm nay à, mình xin phép à, kết thúc livestream sớm. Hôm nay là Việt Nam vào bán kết cho nên là xem bóng đá nha chúc anh em à, xem bóng đá vui vẻ nha